hôm nay thì mình sẽ đi đến cửa hàng xe gắn máy Anh Thư số 17 đường Cách Mạng tháng 8 phường An Thới quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ để mình hỏi giá một số dòng xe cũ thì tại đây à, cửa hàng cũng có rất là nhiều các dòng xe cũ thì à, mình cũng hỏi giá sơ bộ một số dòng thôi rồi à, mình sẽ có để lại số điện thoại trên màn hình đó các bạn cứ liên hệ trực tiếp với cửa hàng để được cái giá tốt nhất rồi mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Dạ, dạ. À, chiếc này chiếc gì em? Dạ đây là CBG 125 anh. CBG 125. Dạ. Dòng này là của à, Dòng này là của à, lắp cáp của Đài Loan anh. À. à. Rồi dòng này là giá sao em? Dòng này giá nó có cái tầm mười mấy đến hai mấy. Rồi chiếc này là 25 triệu hả? À? Dạ. thì giá mình có thương lượng gì không em? Dạ giá này vẫn còn thương lượng được anh. À. Dạ. Anh giới thiệu sơ cái dòng này nè. Dòng này, dòng này xuất xứ của nước nào? Dòng này xuất xứ của à, Đài Loan. Đài Loan lắp ráp Đài Loan lắp ráp dạ phụ tùng rồi giải thay không anh? phụ tùng thì uh, bây giờ cũng giải à, dễ thay lắm anh à. thì mà mấy đồ lặt vặt thì mấy xe này nó chạy bền theo uh, máy mô tô thì nó chạy bền nó không có cần phải chỉnh sửa gì nhiều chạy chung với dòng uh, thay đồ chung với dòng nào nó thay đồ chung với thằng Honda được luôn anh được luôn hả dạ rồi với con su này con su này là su EN 150 FI thằng này thì à, giá dao động nó tầm uh, 40 41 42 tùy theo xe tùy theo đời à. xe này thì à, dạo này gần đây à, đang hot trên mạng à, con Về này đồng... là nhiêu con này thì nó tầm uh, 42 triệu anh con này là 42 ha. là dạ. nói chung là mình ở đây cửa hàng là giấy tờ hợp lệ giấy hết tờ ha. hợp lệ ừ, sang tên là bao sang tên anh? sang tên thì sang tên thì bao sang tên rồi rồi đấy giờ mình đi vô trồng trong đây ha dạ đúng rồi giờ à, con cái con sa chia này nhiêu anh sa chia này thì uh, giá mới hiện tại thì nó khoảng 56 57 theo cửa hàng em bán xe này đời 2019 thì em bán 51 triệu sa chia 51 triệu dạ Ủa con này là mới hả con này là xe cũ anh là xe 51 triệu dạ xe này mới udo đô 700 cây xe này 700 cây để ờ, quay kỹ kỹ nè dạ tại à, là này là 218 nè 219 anh dính luôn hả? Dạ Xe thì màu này là cái màu mắc tiền nhất con này 51 Là bao bao ờ, bao sang tên anh? Bao sang tên cho anh em Còn này kia S này là S 1 càng 216 giá con này thì nó tầm 24 triệu con này 24 triệu rồi con trong em con trong thì nó đời à, 214 nó tầm 31 triệu tại vì à, xe này vỏ gin đồ gin sát gin còn bao tua đồng hồ à, con ngoài thì nó chạy nhiều hơn đúng con ngoài thì đời 216 một càng thì cái thị trường nó không được thịnh nên cái giá nó hơi thấp hơn bên kia à con kia hai càng dạ. rồi còn con hai ngàn đó hàng máy con một càng 210 đó thì nó tầm khoảng 36 37 triệu 36 37 triệu xe đó thì bao gin TI đánh Z nước sơn tem bọng máy móc hồ sơ cầm tay bao cho bao sang tên cho anh em à, mình rút về à, Cần Thơ hết ha đúng rồi bộ về hết ha hồ sơ à, cầm tay rồi đi về về vô đây mình à, hỏi giá cho các bạn tham khảo luôn à chứ con Alex này như Alex này thì đời 217 xe này thì nó khoảng uh, ờ, 34 triệu 34 triệu 34 triệu nha dạ rồi 34 còn ở Thác Mo ở Thác Mo thì đời 216 xe này khoảng uh, ờ, 50 triệu giá này còn thương lượng được mấy này uh, đồng hồ sao đồng hồ này thì uh, chạy nhiều rồi xe này chạy khoảng uh, 4.000 cây 4 ngàn hả? Dạ Chiếc này còn lướt quá, chạy lướt rồi Đời mấy đời? xe này đời 216 anh 16 Xe này của ờ, giáo viên bên trường nên đổi xe Vậy hả? Dạ Đời 235 luôn rồi số Ninh kèo luôn nè Rồi Như quý xanh này Quý xanh này thì ờ, đời 216 thằng này thì nó tầm ờ, khoảng 24 25 triệu mà nhiều dòng đời phải không nhiều rất là nhiều đời nó trong khoảng đó trong khoảng đó anh em có thể còn thương lượng được rồi cái ờ, số điện thoại cửa hàng mình ờ, số mấy em số điện thoại cửa hàng mình thì anh em có thể liên lạc là 091 à. 3817 448 gặp anh Long trực tiếp để hỏi giá à, giá vậy coi SH này à, hay mấy SH này thì Việt Nam lên ý lên lý hết nguyên cái bộ phụ tùng này là khoảng gần 11 12 triệu rồi. xe này thì à, bán anh em còn khoảng 64 65 64 triệu 64 triệu ha con này à, hai người à, con này thì 27 27 này. xe màu này thì rất là đẹp còn keo trong nguyên con 125 rồi con này giá như em giá này có 78 triệu 78 triệu theo giá thị trường mới giờ là nó nhiêu thì giá thị trường mới bây giờ nếu mà xe mà thắng thường như thế này nè ừ. thắng thường như thế này thì nó tầm dao động khoảng 80 mấy gần 90 triệu gấp một xe à, là à, khoảng mười mấy triệu cái đó là chưa tiền chưa tiền đăng ký chiếc bạ với tờ xe à. rồi giới thiệu vòng đi à, mình có winner được không em có anh winner thì em còn một hai chiếc rồi đâu vô coi winner cái rồi con uh, à, Gator anh Gator anh à. con này Gator này Gator này 218 xe này thì nó 44 triệu 500 ngàn 44 triệu 500 ngàn xe là còn ghi nguyên đồ thủy cây gió còn xe hết ốc tán bao chưa mở chạy nhiều rồi xe này chạy uh, à, 2.800 cây mới có 2.800 mà dạ biển Cần Thơ luôn xe này rút hồ sơ về à. xe thành phố máy móc là kiểm tra máy móc ok bao gin con này đẹp quá ha con này thì đời 28 mới ếch thắt này anh ếch thắt này là ABS 150 đời này là 218 giá của nó ờ, là 95 triệu 95 triệu số xe nhìn cũng khá được tại thị trường bây giờ gáp xe ABS 150 có khoảng dao động khoảng 110 mấy đến 120 triệu ừ. Rồi. Thái không? Việt Nam anh. Việt Nam Xe này là Việt Nam lên Thái. Con này 2 ngàn mấy. Con này thì nó 2 10 209. 209. Giá giá, giá này à, để anh em dễ chơi thì xe này là để 19 triệu 500 ngàn ừ. rồi. còn thương lượng cho anh em rồi ở đây là có nhiều dòng lắm mình giới thiệu tiêu biểu uh, như à, chiếc ạt này cái này cho các bạn tham khảo chiếc ạt này như đời mấy ạt này thì đời 27 150 150 xe còn kêu trong nguyên con xe này thì ờ, ô độ ô độ rất là thấp nó tầm khoảng uh, ờ, 2.000 cây 2.000 cây xe này thì không thể chơi được rồi tại vì ờ, xe này anh nhìn cái nước bô sơn gam đây còn nguyên gin chưa sơn chưa giảm tốt rồi giá này nhiêu em giá này thì uh, 39 triệu 500 ngàn 39 triệu và giấy tờ là bao sang tên luôn giấy tờ hợp lại nếu muốn sang tên thì tốn 300 ngàn công chứng này 300 ngàn công chứng là về bạn bấm biển số luôn rồi. đúng rồi. thì bên này có biển số rồi anh à. à. nếu mà rút bộ thì à, sao rút bộ thì uh, nếu mà mình đi làm á thì nó không tốn phí còn nếu mà muốn dịch vụ thì phải tốn phí ừ. Dạ. rồi bây giờ còn cái chiếc nha thì ở đây à, mình thấy rất là nhiều dòng xe luôn các bạn à, có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại cửa hàng hồi nãy mình có đọc rồi đó chút nữa mình sẽ ghi vô mô tả với à, trên à, bình luận rồi đó dương lên thì cho các bạn cứ liên hệ rồi con winner này nè winner này winner này là đời 217 xe này là màu xe này là phiên bản đặc biệt sơn theo xe chứ không phải là dán sơn ha sơn theo xe sơn này mất tiền hơn nhiều à, mấy thằng dòng thường xe này ô đồ mới 579 cây bao tua đúng rồi xe này giá 34 triệu đâu vậy? Biển số 67 anh. Biển số 67 rồi. Rồi các bạn nào mà có à, ở khu vực 67 thì à, hỏi đổi giấy luôn. Để bác sớm chạy luôn. Số xe nhìn cũng khá được. Ờ. 3003 đây cái vỏ này. năm 500 mấy cây này ha. Đời 2 2017 anh. xích này hay xét để lâu ha xích này thì uh, do nhân viên bên em uh, chưa rửa lại à. tại để lâu rửa xe nó còn động lại nên nó mới xét có dòng này nữa ha ghim ha ghim này super ghim hàng bỏ mẫu xe này đề 216 xe này thì uh, giá này thì nó khoảng 16 triệu 500 ngàn được vậy giá giờ cũng được vậy Super Game nè Super Game đời mới hàng bao mẫu ừ. 16 triệu hả 16 triệu 500 nghìn. Còn ừ. chiếc trong đó cứng quá ha Chiếc trong đó thì 2, 2 đến 10 Xe bao gin Tem bọng nước sơn đến à, vàng áo đến máy móc Xe đó tầm 40, 45 triệu 45 triệu Tem nước sơn máy móc gin Hồ sơ cầm tay như là mình đủ loại xe hết ha em, em có ờ, tất cả các loại xe tất cả loại xe em giới thiệu sơ sơ mình làm gì làm gì cái rồi ờ, có gì quý giả liên hệ với em ạ dạ. đây Alex E 2010 C50 Sigut FI rất là nhiều dòng xe anh em cần xe gì thì liên hệ mình mình sẽ ok tìm cho anh em rồi số điện thoại là số điện thoại 091 3817 448 anh Long rồi dạ, anh Long ha dạ. rồi số điện thoại của em luôn à, 0966 666 165 à. Hải rồi Hải có gì anh em cứ về ờ, điện ờ, ngay cửa hàng anh Thư của mình là ngay địa chỉ là 17 cách mạng 8 17 cách mạng tháng 8 phường An Thới quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ rồi rất là nhiều dòng xe luôn nha